Sách bị thất lạc, tiên tri chính xác dấu hiệu ngày tận thế. Trong cuốn sách được cho là dấu hiệu trực tiếp về ngày tận thế do Chúa gửi đến nhân loại 2.000 năm sau. Khi Ngài phái những con sông đỏ và dán những trận mưa máu xuống khắp nhân gian. Từng dấu hiệu kỳ lạ sẽ xuất hiện trong ngày sau chót, được vẽ lại tỉ mỉ dưới bàn tay nghệ sĩ tài hoa. Để khi ngày đó đến, nhân loại biết chừng mà suy xét và đưa ra lựa chọn chuẩn xác cho mình. Cuốn sách thất lạc Thưa quý vị và các bạn, không ngẫu nhiên mà 2.500 năm trước, Đức Phật trước khi nhập diệt đã để lại lời tiên tri về thời mạt kiếp. Khi ấy, vận kiếp dịch bệnh phát sinh, vận kiếp chiến tranh nổi lên, khi ấy nhân loại sẽ bước vào giai đoạn hỗn loạn và phạm đủ 10 điều ác. Để rồi 500 năm sau, Đức Giêsu hạ thế truyền pháp nơi vùng đất phương Tây, Ngài cũng giảng đến thời kỳ hỗn loạn ấy, cái thời mà được biết là ngày tận thế. Ngài cũng chỉ ra cho các môn đồ thân cận các dấu hiệu nhận biết khi ngày ấy đến để cảnh báo hậu thế cách nhận biết mà mau chóng sửa mình, tu sửa chờ ngày phán xét. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử cùng với những biến động của xã hội, nhiều thứ đã bị thất lạc hoặc chìm vào quên lãng. Mãi cho đến năm 2007, Tại một nhà đấu giá ở Đức, người ta phát hiện ra một cuốn sách kỳ lạ do một họa sĩ bí ẩn sống vào thế kỷ 16 sáng tác. Bên trong mô tả lại gần như toàn vẹn các dấu hiệu tiên tri cho ngày tận thế dưới dạng tranh vẽ. Những hình vẽ tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần kinh hãi nhanh chóng thu được sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Nhiều giải đoán khác nhau cho ý nghĩa của các bức tranh đã được đưa ra cho thấy cuốn sách không đơn thuần chỉ là tranh họa, mà nó còn ẩn chứa những huyền cơ giúp chúng giải đáp chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai khi ngày tận thế đến. Cuốn sách của những phép màu Trong cuốn sách những phép màu, The Book of Miracles, do một nghệ sĩ bí ẩn sống tại vùng Augsburg, Đức vẽ vào khoảng năm 1555 chép lại những điều thần đã khải thị cho ông về ngày tận thế. Do chứa quá nhiều thiên cơ, và những dự đoán về tương lai, nên cuốn sách bắt buộc bị giữ kín suốt 500 năm và chỉ được phép xuất hiện trước công chúng gần đây. Trên từng trang giấy của cuốn sách, những lời tiên tri trong Kinh Thánh được mô tả bởi hình ảnh những con quái vật, những con thú biến dạng và những con rồng đang bay lượn. Những hình vẽ như sự kiện kỳ diệu và kinh hoàng được mô tả trong cuốn sách, những phép màu từng được cho là những dấu hiệu trực tiếp mà Chúa gửi đến con người khi Chúa phá những con rồng và giáng những trận mưa máu xuống thế gian. Đây được coi là bằng chứng rõ ràng về cơn thịnh nộ của Thánh Thần vào ngày phán xét. Cuốn sách Những phép màu bao gồm những hình ảnh được lấy cảm hứng trực tiếp từ sách Khải Huyền của Kinh Thánh. Là cuốn sách mô tả ngày tận thế trong hình vẽ trên một con thủy quái nhiều đầu. Tất cả các đầu đều đội phương miệng và một con quái thú với những chiếc sừng cừu trên đầu đang tấn công một đám người đang cầu nguyện trong khi những quả cầu lửa lao xuống từ bầu trời. Nhưng đám người này cũng không hề vô tội, họ đã mù quáng tuôn sùng những con quái vật này tự đầy đọa linh hồn của chính mình. Sách Khải Huyền chương 13 trong Kinh Thánh lý giải là con thủy quái có 10 chiếc sừng và 7 cái đầu với 10 vương miệng chụp trên những chiếc sừng đó. Con quái vật sẽ thống trị thế gian trong 42 tháng. Nó bắn bộ chúa và tiến hành chiến tranh chống lại người tu hành chân chính – con cừu trông có vẻ vô tội, nhưng nó có giọng nói của loài rồng và gây ra cơn mưa lửa từ thiên đường như được mô tả trong bức vẽ. Con cừu không hề vô tội này, ngoài ra còn buộc mọi người phải mang dấu hiệu của quỷ dữ, con số 666. Tiên tri về dấu hiệu của ngày tận thế Tận thế là một viễn cảnh tồi tệ, nhưng trước khi ngày ấy đến, những dấu hiệu ghi lại gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Trong bức tranh này, người họa sĩ đã sáng tạo lại một cảnh trong sách Khải Huyền chương 11. Khi con quái vật trồi lên từ vực thẳm và tấn công nhân loại, con quái vật sẽ vứt bỏ các thi thể giữa quảng trường thành phố và sẽ không có ai làm công việc mai táng những nạn nhân xấu số này. Thay vào đó, cuốn Kinh Thánh tiên đoán rằng đám đông sẽ chỉ đứng tụ tập và quan sát những thi thể này trong 3 ngày rưỡi liền. Trong bức tranh rùng rợn này, từ cuốn sách Những phép màu, tác giả đã ghi lại khoảnh khắc khi con quái vật gớm ghiếc nhai đầu một nạn nhân, trong khi những người khác chỉ đứng đó nhìn, vết máu của nạn nhân vương vãi trên mặt đất, trong khi không có người nào để ý đến. Bức tranh này được cho là sự mô tả về sự kiện tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ấy, lãnh đạo đương nhiệm Đặng Tiểu Bình và tay sai là Giang Trạch Dân đã trực tiếp ra lệnh cho quân đội xả súng và các đoàn xe tăng vào cán nát đầu toàn bộ sinh viên biểu tình, giống với hình ảnh con rồng nhai chiếc đầu của người trẻ tuổi. xác chết các chàng trai cô gái nằm la liệt bị vứt lại trên quảng trường. Sau khi hôi thối thì được công binh ném xuống các hố chôn tập thể, túi xăng thiêu rụi và sau đó lóc trực tiếp ngay tại quảng trường Thiên An Môn một khung cảnh tang thương không khác gì đều được mô tả trong bức tranh. Nên biết, vào thời đại của tác giả cuốn sách, thời kỳ mà việc mai táng người chết theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo là điều hết sức quan trọng, thì việc xác chết không được ai quan tâm đến, được coi là một tội ác hết sức khủng khiếp và không thể nào tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nếu là dưới thời đại của con rồng đỏ thống trị thế giới và rêu rắc chết chóc cho nhân loại thì lại là điều khác thời đại rồng đỏ và quỷ Satan thống trị thế giới. Trong các thế kỷ của Nostradamus ở khổ thơ 72 trong cuốn thứ 10, có tiên tri về một năm chính xác trong lịch sử. Khi ấy ma quỷ sẽ thống trị thế giới như sau. Vào tháng 7 năm 1999, để đại vương Aurorus phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống, đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ, nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người – có thể thấy, dù là ở nhiều lời tiên đoán khác nhau, nhưng các nhà tiên tri đều mô tả thời cuối trước khi ngày đại thẩm phán xảy ra. Nhân loại chúng ta nhất định sẽ phải sống dưới sự thống trị của ma quỷ, của con rắn hay con rồng đỏ như những khải thị của Kinh Thánh. Theo cuốn sách bí ẩn The Book of Miracles, các quỷ ban đầu sẽ bị giam cầm và suy yếu, nhưng thuận theo thời gian, khi đạo đức con người ngày càng xuống cấp, các chủ thuyết vô thần bài xích tín ngưỡng hưng thịnh, con người sẽ tin vào ma quỷ, tin vào thú vui và tiền bạc danh lợi hơn là những lời dạy của thần Phật. Con người rời xa đức tin chân chính và lời dạy của thần thì đó chính xác là thời kỳ ma quỷ trở nên hùng mạnh hơn. Trong tác phẩm The Inferno, tức hỏa ngục của Dante nhà thơ lớn người Ý miêu tả rằng vào giai đoạn hậu Trung Cổ, quỷ sa tăng bị giam trong băng đá dưới đáy sâu thẳm của địa ngục, bất lực và không thể làm gì ngoài việc nghiến hàm răng kèn kẹt. Tuy nhiên, vào thế kỷ 15, nhà truyền giáo người Ý Bernardino thuộc vùng Sena đã cảnh báo rằng ác quỷ đang ngày một trở nên có quyền lực hơn. Bernardino giải thích rằng trong những năm tháng đầu tiên của Thiên Chúa Giáo, máu của Chúa Giêsu vẫn còn nóng và điều này đã giúp bảo vệ những môn đồ của Ngài. Bernardino cảnh báo rằng đức tin của chúng ta đã ngày một nguội lạnh dần vì những tội lỗi của chúng ta và vì thế chúng ta đang lâm vào càng nguy hiểm hơn nhiều. Những bầy rồng bay lượn kín bầu trời Vào tháng 10 năm 1533, người dân vùng Bohemia đã hoảng loạn chứng kiến một bầy rồng bay lượn trên bầu trời. Theo tác giả cuốn sách Những phép màu, gần 400 con rồng lớn nhỏ khác nhau đã bị người ta nhìn thấy trong nhiều ngày liền. Cũng trong thời gian này, hàng loạt các trận mưa máu cũng như sự xuất hiện dày đặc của các con rồng trên khắp châu Âu đã khiến nhiều tín đồ Kitô giáo tin rằng nhân loại thật sự đã bước sang giai đoạn 500 năm cuối cùng của thời kỳ tận diệt. Trong những năm từ 1200 đến 1500, có chưa đến 30 trận mưa máu được ghi nhận trên khắp châu Âu – nhưng chỉ riêng trong năm 1500, con số này đã tăng lên đến 90 trận mưa máu. Mưa máu và rồng bay trên trời được cho là dấu hiệu cho sự kết thúc của giai đoạn thịnh vượng của Kitô giáo để bước sang 500 năm cuối cùng trước ngày đại phán xét. Ngẫm lại, từ 1533 tới nay là 2022, chúng ta chỉ còn không quá 11 năm nữa trước khi kết thúc 500 năm cuối này trong lời tiên đoán. Đây là một khoảng thời gian không phải là nhiều nhưng có thể nói là chưa muộn để những ai đang phạm những điều ác biết dừng tay, quay lại sửa mình để mong được ngày chư thần giáng lâm cứu rỗi toàn nhân loại. Điều đáng nói là luận thuật tương tự cũng được nhắc đến trong Pháp giáo. Theo đó, Đức Phật giảng rằng, kể từ ngày nhập diệt, Phật Pháp lưu truyền kéo dài tiếp 500 năm, chính là thời kỳ chánh Pháp. Tiếp theo đó sẽ là 1.000 năm thời kỳ tượng Pháp và cuối cùng thời kỳ mặt Pháp là 10.000 năm tiếp theo. Thời kỳ mạt Pháp là thời kỳ được khái lược trong ba điều trọng yếu. Có giáo lý nhưng không có hành trì và hiển nhiên cũng không ai chứng đắc. Không phải thời gian ấy là tương ứng với giai đoạn hiện nay của chúng ta hay sao? Hãy thử đối chiếu với những vấn nạn trong Phật giáo ngày nay, bạn sẽ thấy được câu trả lời. Các lời tiên tri dần ứng nghiệm Vào năm 1496, các ngư dân bắt được một sinh vật huyền bí ở sông Tiber ở thành Rome – theo sử sách ghi lại, một sinh vật có đầu lừa, người bọc vảy và có thân hình của phụ nữ, nhưng lại mang khuôn mặt một người đàn ông ở phần mông. Sinh vật này được gọi với cái tên con lừa của giáo hoàng vì nó xuất hiện không xa tòa thánh Vatican. Đây được cho là dấu hiệu báo trước cho sự phát triển méo mó của tâm linh và tôn giáo trong thời tương lai. Cuốn sách những phép màu cũng tiên đoán vào tương lai nhân loại sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp dị tật bẩm sinh trong một bức vẽ, cuốn sách mô tả những đứa trẻ sơ sinh được sinh ra thừa chân tay. Một điều được xem là quái dị vì nó trái với lẽ thường của tự nhiên và vô cùng hiếm gặp ở thời Trung Cổ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, nhiều hóa chất độc hại nhiễm lẫn vào đồ ăn, thức uống đã dẫn đến vô số các ca dị tật bẩm sinh. Thậm chí một tương lai xấu hơn khi vũ khí hạt nhân được sử dụng, cũng báo hiệu cho các đột biến khiến cho xuất hiện các ca dị tật càng thêm phổ biến. Có những hiện tượng tự nhiên như sao chổi cũng được coi là những lời sống truyền và theo những gì được cuốn sách những phép màu ghi chép lại, sao chổi có thể dễ dàng mang kèm theo nó nhiều mối nguy hại. Theo giải thích của tác giả trong bức tranh trên, vào năm 1506, một sao chổi đã xuất hiện trên bầu trời người ta có thể nhìn thấy nó trong vài đêm liền với chiếc đuôi hướng về phía Tây Ban Nha. Sa chổi này được coi là một dấu hiệu về cơn tình nộ của thần. Vì ngay năm đó, dù nông dân thu hoạch được rất nhiều hoa quả, song lại bị tàn phá bởi chuột và sâu bọ, khiến nhiều người chết đói. Tiếp đó, một trận động đất kinh hoàng đã tấn công thủ phủ Constantinople của đế chế La Mã, sang bằng nhiều ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân. Nếu ngày tận thế có thể đến vào bất cứ lúc nào, thì dấu hiệu cảnh báo đầu tiên có thể là một ngôi sao chổi, giống như sao chổi được thể hiện trong cuốn sách Những phép màu. Cuốn sách Những phép màu mô tả thời kỳ cuối cùng của nhân loại là một giai đoạn đầy kịch tính và đáng sợ. Tại thời điểm đó, những con vật dài như rắn có thể bay lên trời, năm mặt trời cùng xuất hiện. Gần đây, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều lần hình tượng kỳ lạ này, nơi những con quái thú có thể ăn thịt người ngay giữa quảng trường thành phố, thể hiện cái ác nạn xả súng, khủng bố đang công khai giết hại con người và còn nhiều hiện tượng kỳ lạ khác cũng đang dần ứng nghiệm. Bạn nghĩ sao về các dấu hiệu ngày tận thế được mô tả trong sách? Hãy để lại comment của mình bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu bạn thấy hay thì hãy bấm like và subscribe và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thêm các video mới nhất từ Duyên Vạn Cổ nhé. Còn bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị.